siêu đất của chúng ta thì cách trục đường chính tiếp 25 khoảng hơn 100m ờ, một vị trí khá là gần từ vị trí đô đất của chúng ta đi khoảng 3 km là chúng ta sẽ về Gò Vấp và tiếp tục đi thêm khoảng 3 km nữa chúng ta sẽ ra tới sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục cũng trên con đường này chúng ta đi thêm khoảng 4 km nữa là về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tính ra từ vị trí đô đất của chúng ta đi về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh mất hơn khoảng 9 km một vị trí khá là đẹp từ vị trí nhà của chúng ta ra tới trục đường chính TX22 rất là gần khoảng uh, ờ, 30 mét là chúng ta đã tới ờ, trục đường chính TX22 đường này thì là đường thông tứ hướng thông qua bên phía uh, Tô Ngọc Vân ở ngã tư ga còn hướng ngược lại là chúng ta sẽ ra ngay khúc cầu đôi đường TX25 và về quỹ ban quận 12 khoảng uh, chưa tới 1 km một vị trí khá là gần